Chào các em học sinh Vậy là chúng ta đã được làm quen với một số kỹ thuật để giải quyết cái bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số fx bất kỳ Cái kỹ thuật đầu tiên thầy đã đưa cho các em đó là kỹ thuật chúng ta đổi cái biến vi phân tức là đổi cái dx thành một cái d của một cái hàm u nào đó và một cái kỹ thuật nữa đó là kỹ thuật liên quan đến phân tích cái hàm phân thức hữu tỉ được chưa Vậy thì hôm nay ở video này thầy sẽ đưa cho các em một cái phương pháp để một cái phương pháp này đây là một phương pháp một công cụ cực kỳ mạnh để giúp các em giải quyết cái bài toán tìm nguyên hàm của một cái hàm số fx bất kỳ. Và đây là một trong hai phương pháp chính sẽ gặp trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà trong sách giáo khoa cũng đã trình bày cho các em. Đó là, đó là phương pháp đổi biến số. Ở trong phương pháp đổi biến số này, thầy đưa cho các em hai cái dạng toán. Dạng toán đầu tiên đó là cái phương pháp đổi biến số đơn thuần. Và cái dạng toán số 2 liên quan đến đổi biến số của cái hàm tổng quát, Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái dạng toán đầu tiên, dạng toán số 1. Phương pháp đổi biến số. Vậy thì đối với phương pháp biển đổi biến số này thì chúng ta giải quyết bài toán như thế nào? Khi nào thì chúng ta cần đổi? Và khi đổi đó chúng ta phải thực hiện các bước như thế nào thì các em chú ý quan sát đây nếu như cái hàm số fx của chúng ta này fx của chúng ta có dạng nhớ là phải có dạng này g của ux nhân với u phải x được chưa thì khi đó chúng ta tính nguyên hàm thì chúng ta sẽ đặt đặt t bằng ux được chưa sau khi đặt xong các em chú ý cho thầy sau khi đặt xong chúng ta lấy đạo hàm hai vế hay là lấy vi phân hai vế. Thì ở vế bên trái này, đạo hàm theo biến t. Thì t đạo hàm là bằng 1. Thì khi đạo hàm thì bắt buộc các em phải nhân với dt, tức là vi phân theo biến t. Tương tự như vậy chúng ta làm vế bên phải u phẩy x nhân với dx. Được chưa? Khi đó ta có này. Nguyên hàm của hàm số fx dx hay chính bằng nguyên hàm của hàm số g của ux nhân với u phẩy x nhân dx sẽ bằng nguyên hàm này g chỗ ux này chúng ta thay bởi t thành gt đúng chưa còn lại u phẩy x nhân với dx sẽ là bằng chúng ta thay bởi dt đấy thì cái nguyên hàm của chúng ta sẽ trở thành là nguyên hàm của hàm số gt nhân với dt được chưa? Và các em chú ý đối với cái nguyên hàm cuối cùng này Thường nó sẽ dễ tính hơn cái nguyên hàm ban đầu này Và đến đây chúng ta chỉ cần biến đổi một chút Hoặc là không cần thiết phải biến đổi Nó cũng ra được cái nguyên hàm cơ bản Mà chúng ta đã được học ở cái bảng nguyên hàm rồi Được chưa? Đặc biệt lưu ý ở đây cho thầy nữa này Tại sao lại phải lấy đạo hàm hai vế cái việc này là bắt buộc nha. Hiểu chưa? Khi chúng ta lấy đạo hàm hai vế này thì trong cái nguyên hàm của chúng ta bao giờ cũng có đề x. Khi chúng ta lấy đạo hàm hai vế thì chúng ta có xuất hiện đó là dx và dt. Thì khi đó chúng ta thay cái dx này bởi cái dt và cái nguyên hàm của chúng ta nó đang từ biến x chuyển hoàn toàn sang một biến mới là biến t. Từ x này, dx này sang t, dt. Hiểu chưa? Vậy việc chuyển như vậy thì người ta gọi là phương pháp đổi biến số. Và chúng ta có một số cái chú ý sau. Các em chú ý đây. Đầu tiên, nếu như dưới dấu nguyên hàm của chúng ta mà chứa chứa những cái hàm như này. Đầu tiên là hàm căn bậc 2, căn bậc 3 hoặc là cao hơn nữa thì thường thường chúng ta sẽ đặt nhá. Thường chúng ta thường đặt t bằng căn bậc 2 hoặc là t bằng căn bậc 3. Được chưa? Đặt xong thì các em có thể đạo hàm luôn hoặc là bình phương hoặc mũ 3 lên để chúng ta triệt tiêu cái căn sau đó chúng ta mới đạo hàm hai vế. Hiểu chưa? Còn nếu như dưới dấu nguyên hàm mà chứa cái hàm là e mũ x hoặc A mũ X. Thì khi đó chúng ta thường đặt như sau. Đặt T bằng E mũ X hoặc là A mũ X đó. Ok chưa? Đấy. Còn nếu như dưới dấu nguyên hàm của chúng ta mà chứa đó là E mũ Fx hoặc là A mũ Fx thì chúng ta thường đặt thường đặt là gì? Đặt T bằng Fx. Hiểu chưa? Đặt T bằng chính cái mũ này. Chính cái mũ này có thể là trừ x, có thể là 2x, có thể là x bình thì chúng ta đều đặt được hết, hiểu chưa? Còn nếu như dưới dấu nguyên hàm của chúng ta mà xuất hiện logan tp của fx hoặc là loga cơ số a của fx đấy thì chúng ta thường sẽ đặt t t bằng chính anh này luôn t bằng logan tp của fx ok chưa còn đối với một số bài liên quan đến lượng giác thì uh, thầy sẽ có những cái, một cái video hướng dẫn riêng cho các em cách để chúng ta giải quyết cái bài toán liên quan đến lượng giác mà nó tương đối phức tạp. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp đổi biến số này để đi giải quyết một số cái bài toán liên quan đến tìm nguyên hàm của một hàm số fx bất kỳ. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên, cụ thể sẽ là câu hỏi trắc nghiệm số 1. Các em chú ý câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Nguyên hàm của hàm số x-1 trừ nhân với e mũ x bình phương trừ 2x cộng 3 nhân với dx nó sẽ bằng. Chúng ta có 4 đáp án đây. Đàn A, đàn B, đàn C và đàn D. Được chưa? Vậy bây giờ Rõ ràng chúng ta thấy ngay cái nguyên hàm này nó không có ở trong cái bảng nguyên hàm cơ bản mà chúng ta đã học. Vậy thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng những kỹ thuật biến đổi hay là cái phương pháp đổi biến số này để chúng ta đưa cái nguyên hàm này về cái nguyên hàm cơ bản mà chúng ta đã được học. Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ giải quyết được. Vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1 này bằng cách là chúng ta phân tích và chúng ta đặt làm sao cho từ cái nguyên hàm rất phức tạp này chúng ta đưa được về cái nguyên hàm cơ bản được chưa chúng ta sẽ vào phần giải đầu tiên <clears throat> trước tiên chú ý ở đây trong nguyên hàm của chúng ta chứa e mũ fx đúng chưa cụ thể ở đây fx là bằng x bình phương trừ 2x cộng 3 vậy như thầy hướng dẫn các em ở cái phần chú ý chúng ta sẽ đặt đặt ở đây đặt cái fx bằng t đấy mẹ chúng ta sẽ đặt này đặt t bằng x bình phương trừ 2x cộng với 3 đúng chưa đến đây đặt xong chúng ta đạo hàm hai vế hay lấy vi phân hai vế t đạo hàm là một một nhân với dt bằng vế phải này x bình phương đạo hàm là 2x trừ 2x đạo hàm là trừ 2 nhân với dx. Được chưa? Bây giờ chúng ta rút trừ à, rút 2 ra ngoài. Điều này tương đương này. dt sẽ bằng 2 lần x trừ 1 nhân với dx. Đúng chưa? À, ở đây trong cái nguyên hàm có x trừ 1 nhân dx thôi. Vậy chúng ta đẩy số 2 này. Đẩy số 2 này sang từ bên phải sang sang bên trái sang vế bên trái thì các em nhớ là đẩy chéo nha đẩy chữ trên tử phải đẩy xuống mẫu này tương đương với dt trên 2 sẽ bằng x trừ 1 nhân với dx đấy hoặc là các em hiểu là chia hai vế cho hai đi là ok đấy sau khi có bước đặt này sau khi có cái dt theo dx này thì chúng ta xem xem đi ra xem nhá à, cái nguyên hàm của chúng ta đã đưa được về biến t hết chưa đầu tiên chỗ này chúng ta thay bởi t thành e mũ t này được chưa còn lại x trừ một nhân với dx à ở đây chúng ta thay bởi dt vậy thì cái nguyên hàm ban đầu chúng ta đã hoàn toàn đưa được từ biến x trở thành biến t được chưa vậy chúng ta sẽ ta có đây nguyên hàm y bằng nguyên hàm của hàm số thầy viết lại e mũ x bình phương trừ 2x cộng với 3 nhân với x trừ 1 dx sẽ bằng. Đấy. Nguyên hàm của hàm số e mũ t đúng chưa? e mũ t. x trừ 1 nhân dx thầy thay bởi dt trên 2. Đấy bây giờ chúng ta đưa 1 phần 2 ra ngoài đây là tính chất số 1 đúng không? Đưa cái hệ số k ra ngoài. Trong nguyên hàm còn lại là e mũ t dt. Đây là nguyên hàm cơ bản rồi. Để chúng ta áp dụng cái bảng nguyên hàm cơ bản là chúng ta sẽ ra được kết quả bằng 1 phần 2 nhân với e mũ t cộng với c. Đấy. Thì riêng đối với nguyên hàm sau khi các em tính ra đưa cái hàm f này ra khỏi dấu nguyên hàm thì chúng ta phải thay quay trở lại thành biến x. Hiểu chưa? Sẽ bằng này 1 phần 2 e mũ x bình phương trừ 2x cộng với 3 cộng với hằng số C. Vậy đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. hiểu chưa? Vậy từ kết quả cuối cùng này chúng ta sẽ đối chiếu xem đâu là đáp án đúng. Ở đây chúng ta thấy ngay đáp án đúng chính là đáp án D. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đi chọn đáp án D. Đấy là câu số 1 của chúng ta. Và câu số 1 này đơn thuần chỉ là phương pháp sử dụng cái phương pháp đổi biến số và lại đặc biệt nữa là thầy đưa đúng vào cái dạng mà thầy đã gợi ý cho các em ở phần chú ý cách đặt rồi. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 2. Các em chú ý quan sát đề bài câu 2 này. Đề bài Nguyên hàm của hàm số sin x trên cos mũ 5x nhân với dx sẽ bằng. Chúng ta cũng có bốn đáp án đây. Đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Được chưa? Thì ở câu số 2 này, các em cũng nhìn thấy ngay. Rõ ràng cái nguyên hàm của chúng ta không có trong cái bảng nguyên hàm cơ bản. Vậy bắt buộc chúng ta phải sử dụng kỹ thuật biến đổi hoặc là sử dụng phương pháp đổi biến số này để chúng ta đưa về dạng nguyên hàm cơ bản để chúng ta giải quyết bài toán. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ phân tích cái nguyên hàm để chúng ta tìm ra cách đổi biến nha. Ở đây là nguyên hàm của hàm số lượng giác rồi. Được chưa? Các em chú ý cách phân tích của thầy. <coughs> Ở đây thầy sẽ xét đầu tiên chúng ta có này đây là cách để chúng ta có thể nhận dạng được là chúng ta đặt t bằng gì nha được chưa chúng ta có này đầu tiên chúng ta thấy có sin x nhân với dx đúng chưa đấy là một cái tích một cái tích nữa đó là 1 trên cos mũ 5x nhân với dx Vậy thì từ hai cái tích này bây giờ chúng ta xét cái nào đạo hàm sẽ ra sin thì chúng ta thấy ngay. Thấy ngay. Nếu như đạo hàm ra sin thì có cốt đúng không? Cốt x thì đạo hàm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sin. Vậy chúng ta nghĩ đến việc có thể đặt t bằng cốt. Được chưa? Tiếp theo cái trường hợp này. 1 trên cốt mũ 5x. Cái việc tìm ra một cái hàm số để đạo hàm ra một trên cốt mũ 5x là nó khó hơn và khó hơn khá nhiều so với việc mà chúng ta tìm ra cái hàm số đạo hàm ra sin. Đúng chưa? Vậy thì ở bước này chúng ta thấy ngay là ở đây không thể đặt t được. Không có. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đặt t như này. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt đặt t bằng cos x Đấy, khi đặt t bằng conic thì bắt đầu chúng ta lấy vi phân hai vế. Về bên trái t đạo hàm là một và nhân với vi phân của nó là dt. Đây, về bên phải conic đạo hàm sẽ là trừ sin trừ sin x nhân với dx. Ok chưa? Đấy, chúng ta đẩy dấu trừ sang. <coughs> đẩy dấu trừ sang hay là nhân cả hai vế với trừ 1 thì trừ dt sẽ bằng là sin x nhân với dx. Đấy. Vậy thì cái nguyên hàm của chúng ta ta có này. Nguyên hàm ban đầu y bằng nguyên hàm của hàm số sin x nhân dx trên cos mũ 5x sẽ bằng gì? Nguyên hàm của sin x nhân dx đây sin x nhân dx chúng ta thay bởi trừ dt. Còn lại cos mũ 5x chúng ta thấy bởi là t mũ 5. Đấy, đến đây thì coi như là bài toán cũng chúng ta đã được giải quyết rồi. Đặt dấu trừ ra ngoài. <clears throat> Và t mũ 5 ở dưới mẫu thầy đẩy lên trên tử thành t mũ trừ 5 nhân với dt. Áp dụng cái trường hợp đó là nguyên hàm của hàm số x mũ alpha dx với alpha ở đây là trừ 5. Đấy. Đây sẽ bằng này trừ đây t mũ trừ 5 cộng với 1 trên trừ 5 cộng 1 và cộng với hằng số c. <clears throat> Bây giờ chúng ta thu gọn lại. T mũ trừ 5 cộng 1 là T mũ trừ 4 Thầy đẩy xuống dưới mẫu thành T mũ 4 ở dưới mẫu Được chưa? Dưới mẫu là trừ 5 cộng 1 là trừ 4 Đẩy dấu trừ Xa đường trước này trừ của trừ sẽ thành cộng và Kết quả sẽ là 1 trên 4 nhân với t mũ 4 cộng với c. Và chúng ta thay t bằng cos x vào 1 trên 4 nhân với cos mũ 4x cộng với cộng với c. Được chưa? Vậy thì thông qua cái phương pháp đổi biến số thông qua cái bước chúng ta đặt t bằng cos x chúng ta đã giải quyết cái bài toán nguyên hàm này rồi. Và kết quả của bài toán sẽ là 1 trên 4 nhân cos mũ 4x cộng với C. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Thì ở đây có đáp án B là trùng với kết quả của chúng ta. Vậy chúng ta đi chọn đáp án B. <coughs> Được chưa? Và các em chú ý ở đây. Cái cách mà thầy phân tích để giải quyết cái bài toán là đặt t bằng gì để tìm cách để chúng ta đổi biến số đây là một cách rất là hữu dụng cho những cái bài toán mà chúng ta chưa nhìn thấy ngay cái việc là đặt t bằng bằng một cái hàm số gì đó hiểu chưa chú ý cái bước này vậy là câu số 2 của chúng ta đã hoàn thành rồi chúng ta tiếp tục đến với câu số 3 câu số 3 này kèm quan sát đề bài nguyên hàm của hàm số sin mũ 5x nhân với cos x nhân với dx sẽ bằng chúng ta có bốn đáp án đây đan a là sin mũ 6x trên 6 cộng C. Đan B trừ sin mũ 6x trên 6 cộng với C. Đan C trừ cốt mũ 6x trên 6 cộng với C. Đan D cốt mũ 6x trên 6 cộng với C. Được chưa? <clears throat> Thì câu số 3 cũng tương tự câu số 2. À, hàm số dưới dấu nguyên hàm là một cái hàm số lượng giác đúng chưa đã là hàm số lượng giác thì trong cái phần chú ý thầy chưa hướng dẫn cho các em do đó thì muốn tìm ra được cách đặt nếu như các em nào không nhanh thì cái phương pháp ở câu số 2 thầy đã hướng dẫn rồi chúng ta nên tách ra thành những cái tích nhân với dx ấy, để chúng ta xét được chưa bây giờ chúng ta cùng làm nhé đặt như thế nào đây Đầu tiên đó là sin mũ sin mũ 5x nhân với dx. Được chưa? Thứ hai đó là cos x nhân với dx. Thì cái sin mũ 5x nhân với dx này thì rõ ràng chúng ta đặt t. Nếu như đặt t thì nó phải là sin mũ 6 thì nó mới xuất hiện. Hiểu chưa? Sin mũ 6 Vậy đây chúng ta có thể đặt đó là t bằng sin mũ mũ 6x. Sin mũ 6x. Được chưa? Khi đặt t bằng sin mũ 6x thì chúng ta đạo hàm nó sẽ xuất hiện đó là sin mũ 5x dx. Tương tự anh cos x này. Vậy chúng ta đặt như nào? Đặt t bằng bằng sin x thì khi đó chúng ta đạo hàm nó sẽ xuất hiện đó là codec DX. Hiểu chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cả hai cách luôn. Hiểu chưa? Cách 1 đặt thầy sẽ đặt cái nhỏ trước t bằng sin x thì điều này suy ra lấy đạo hàm hai vế vế trái là dt vế phải là cos x dx hiểu chưa đấy thì khi đó nguyên hàm của hàm số sin mũ 5x nhân với cos x nhân với dx sẽ bằng bằng gì? Sin mũ 5 chúng ta thay bởi t thì sẽ là t mũ 5. Cos x dx chúng ta thay bởi dt. Vậy kết quả đây sẽ là t mũ 6 trên 6 cộng với cộng với c. Đây là nguyên hàm cơ bản quá rồi. Và thay quay trở lại thì chúng ta sẽ có đó là sin mũ 6x trên 6 cộng với c. Được chưa? Đây là kết quả cách số 1. Các em thấy đơn giản không? Chúng ta chỉ cần hai dòng thôi là chúng ta đã giải quyết được bài toán rồi. Vậy cách số 2. Cách số 1 kết quả đây nhá. Thì chúng ta sẽ đối chiếu xem có trùng hay không. <clears throat> cách số 2 chúng ta đặt t bằng t bằng sin mũ 6x Được chưa? Sin mũ 6x. Vậy chúng ta đạo hàm hai vế đi. Vế trái là dt. Vế phải sin mũ 6x. U mũ alpha đạo hàm sẽ là alpha u mũ n tất cả đạo hàm. n hạ xuống, 6 hạ xuống nhân với u mũ n trừ 1 tức là nhân với sin mũ 5x nhân với u đạo hàm sin x đạo hàm nhân dx được chưa anh này đạo hàm thì nó sẽ phức tạp hơn khá nhiều đấy bây giờ thầy đẩy cái hệ số à, chia cả hai vế cho 6 đi tức là đẩy cái hệ số 6 này à, sang về bên trái dt trên 6 sẽ bằng sin mũ 5x nhân với sin x đạo hàm là là cos x nhân với dx. Được chưa? Vậy khi đó y sẽ bằng nguyên hàm của hàm số. À ở đây đặt t bằng sin mũ 6 x đúng chưa? Trong này không có sin mũ 6. Vậy chúng ta chưa thay t vội mà chúng ta xem sin mũ 5x nhân cos x sin mũ 5x nhân cos x nhân với dx chúng ta thay bởi dt trên 6. Hết chưa? À rõ ràng thay hết. Vậy thì cái nguyên hàm ban đầu đã chuyển sang một cái nguyên hàm mới với biến mới là biến t hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta giải quyết bài toán này thôi. Được chưa? Ở đây nó sẽ là bằng gì? 1 phần 6 nguyên hàm của hàm số 1 nhân dt. Cái này sẽ là bằng 1 phần 6t cộng với cộng với c. T chúng ta thay bởi đây. Vậy thì nó sẽ vẫn là sin mũ 6x trên 6 cộng với cộng với C. Ok chưa? Hai kết quả trùng nhau chưa? Đúng chưa? Cách đặt nào cũng được. Tuy nhiên đối với cách số 2 này, các em phải để ý cái bước đạo hàm sau khi chúng ta đặt nó phức tạp hơn cách một khá nhiều. đúng chưa? Một số em còn không biết đạo hàm của sin bình hay là sin mũ, sin mũ n đâu. Đấy. Cái này bắt buộc các em phải nhớ đạo hàm. <clears throat> Về từ kết quả mà chúng ta, chúng ta tìm được ở hai cách đây. Thì chúng ta đối chiếu thấy ngay đáp án A chính là đáp án đúng. Vậy chúng ta chọn đáp án A. Ok chưa? Đấy là câu số câu số 3 của chúng ta. Logan Nepe của x tất cả trên x nhân căn bậc 2 của 1 cộng logan Nepe của x nhân với dx bằng Chúng ta có bốn đáp án đây. Đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Như chưa? Thì đối với câu số 4 này, như ở phần chú ý thầy đã đưa cho các em cách để chúng ta giải quyết bài toán này rồi. Bây giờ chúng ta cùng phân tích xem nó phù hợp với cách nào nhé. Chúng ta sẽ vào phần giải này. Chú ý, trong nguyên hàm chứa loga. Đúng chưa? Lại chứa cả căn bậc 2. Vậy nếu như chúng ta đặt được có cả căn bậc 2, có cả loga là tốt nhất. Vậy ở đây chúng ta đặt t bằng 1 cộng với t bằng căn bậc 2 của 1 cộng logan dp của x. Hiểu chưa? Đấy, các em chú ý cách đặt nhá. Đặt t bằng 1 cộng với logan dp của x và đặt cả căn bậc 2 luôn. Đấy. Vậy thì đến đây các em có thể đạo hàm luôn. Cũng được, không sao cả. Tuy nhiên, việc đạo hàm như thế này nó sẽ khá phức tạp tại vì nó là chứa căn bậc 2. Trong trường hợp chứa căn bậc 3, bậc 4 thì nó lại phức tạp hơn nữa. Vậy thì chúng ta làm chỉ tiêu với căn đi bằng cách bình phương hai vế. T bình phương sẽ bằng 1 cộng với logan EP của x. Hiểu chưa? Đến đây chúng ta lấy vi phân hai vế. Vế bên trái t bình phương đạo hàm là 2t nhân với dt. Vế bên phải một đạo hàm là bằng 0. Logan EP của x đạo hàm là bằng 1 trên x nhân với dx. Được chưa? Khi đó ta có này. Y sẽ bằng nguyên hàm của hàm số logan EP của x. Trên thầy viết lại nha. 1 cộng với logan EP của x trong căn bậc 2 này nhân với dx trên x bìa xem chúng ta thay như nào t thay vào căn đây xong d trên x d trên x chúng ta thay bởi 2t dt còn lại anh loga này vậy thì thay như thế nào từ từ cái bước đặt này chúng ta tìm ra này loga nepe của x sẽ bằng là t bình phương trừ trừ một đúng chưa vậy chúng ta bắt đầu thay vào loga nepe của x thì thay bởi t bình phương trừ một dưới mẫu căn bậc 2 của 1 cộng logan AP của x thay bởi t. dx trên x thay bởi là 2t dt. 2t dt. Ok chưa? Rút gọn t với t và đưa 2 ra ngoài. Áp dụng tính chất số 1 thôi. 2 nhân với nguyên hàm của hàm số t bình phương trừ 1 nhân với dt. Đấy. Đây là nguyên hàm cơ bản rồi. Một là các em áp dụng tính chất số 2 để tách ra thành hai nguyên hàm hoặc là các em cứ tính từng tính từng anh một tính nguyên hàm từng anh một bằng hai nhân với thầy không tách nhá bước tách nó sẽ mất thời gian hơn t bình phương nguyên hàm sẽ là đây là t mũ alpha t mũ 2 cộng 1 trên 2 cộng 1 Đúng chưa? Trừ Ở đây hai ở ngoài đóng mở ngoặc nó vào 1 nguyên hàm sẽ là là t đấy cộng với cộng với c rút gọn đi nào 2 phần 3 nhân với t mũ 3 và trừ đi 2t cộng với cộng với c bây giờ chúng ta thay thay t đây đấy <coughs> kết quả ở đây nó sẽ là bằng 2 phần 3 này nhân với t mũ 3 tức là căn bậc 2 của 1 cộng logan EP của x. Đây là tất cả mũ 3. Được chưa? Trừ đi 2t tức là 2 nhân với căn bậc 2 của 1 cộng với logan EP của x và cuối cùng là cộng với c. Đây là kết quả cuối cùng rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng đối chiếu kết quả cuối cùng này chúng ta đã tìm được với bốn đáp án <coughs> với bốn thì ở đây chúng ta thấy có cái đáp án C là trùng với kết quả của chúng ta đáp án C trùng với kết quả của chúng ta vậy chúng ta đi chọn đáp án C đúng chưa đấy vậy là câu số 4 của chúng ta đã hoàn thành và các em chú ý ờ, cái mà thầy đã hướng dẫn cho các em cách đặt cách mà chúng ta hay đặt nhất nó rất là quan trọng để giúp các em giải quyết bài toán nhanh hơn mà chúng ta không cần phải tư duy quá nhiều về tìm cách chúng ta đặt t như thế nào được chưa chúng ta cùng chuyển sang câu số 5 các em quan sát đề bài câu số 5 này nguyên hàm của cái hàm số x trên căn bậc 2 của 2x bình cộng với 3 sẽ là 4 đáp án. Đan A trừ 1 phần 2 nhân với căn bậc 2 của 2 bình cộng 3 cộng với C. Đan B bằng 1 phần 2 nhân với căn bậc 2 của 2 bình cộng 3 cộng với C. Đan C là căn bậc 2 của 2 bình cộng 3 cộng với C. Và cuối cùng đan D là 2 nhân với căn bậc 2 của 2 bình cộng 3 và cộng với C. Được chưa? Để câu số 5 này thì ờ, chúng ta dựa vào cái hướng dẫn của thầy thì các em cũng có thể tìm ra được cách đặt luôn. Vậy chúng ta cùng cùng làm câu 5 nhé. Đặt trong cái hàm số dưới dấu dưới dấu nguyên hàm là có chứa căn bậc căn bậc 2 Vậy chúng ta đặt T bằng căn bậc 2 của 2x bình cộng 3. Đến đây các em có thể đạo hàm luôn, không có vấn đề gì cả, hiểu chưa? Hoặc là ở đây thầy sẽ biến đổi đi sau đó thầy đạo hàm. Ok chưa? T bình phương sẽ bằng 2x bình cộng 3. Đến đây bắt đầu đạo hàm. Vế bên trái đạo hàm sẽ là 2t nhân với dt. Vế bên phải đạo hàm là 4x nhân với dx. Đúng chưa? Ở đây ờ, trong cái bài của chúng ta có x nhân dx. Vậy ở đây chúng ta nên đưa về x dx bằng cách chia cả hai vế cho 4. t dt trên 2 sẽ bằng x dx. Đúng chưa? Vậy khi đó ta có nguyên hàm y bằng nguyên hàm của hàm số x trên căn bậc 2 của 2x bình cộng 3 nhân với dx sẽ bằng trước tiên x dx thầy thay bởi dt t dt chia cho 2 t dt chia cho chia cho 2 và căn bậc 2 này thì thay bởi T. Đúng chưa? Rút gọn đi, T với T rút gọn. Đưa 1 phần 2 ra ngoài, đây là hệ số K. Áp dụng tính chất thôi. Nguyên hàm của DT. Và kết quả sẽ là bằng 1 phần 2T cộng với cộng với C. Hay chính là bằng 1 phần 2 nhân với căn bậc 2 của 2x bình cộng với cộng với 3 cộng với cộng với hàng số C. Đấy chính là kết quả của bài toán. Nhìn chưa? Vậy thì thông qua cái bước đặt T bằng căn bậc 2 của 2x bình cộng 3, chúng ta đã giải quyết được cái bài toán tìm nguyên hàm. Và kết quả đây. Bây giờ chúng ta đối chiếu kết quả với các đáp án. Thì ở đây chúng ta thấy ngay đáp án B sẽ là đáp án đúng và chúng ta đi chọn đáp án B.